Rồi, hello anh em Thì à, xin chào anh em đã đến với à, kênh của Cửa Phó Lộc Thì cũng đã lâu lắm rồi à, mình cũng chưa làm cái video nào gửi tới anh em Về cái bộ môn đồ bịp của năm 2020 và 21 sắp tới đây anh em nha <coughs> Thì hôm nay Cường cũng đã làm rất nhiều cái video nói về bầu cua và tài xỉu Thì hôm nay mình làm hôm nay đặc biệt cái video này là nói về bài lá Thì để mà chơi bài lá thì chúng ta sẽ dùng những kỹ năng đôi tay nếu anh em không có kỹ năng đôi tay thì anh em phải dùng qua những cái đồ bịp những cái đồ mà hỗ trợ anh em để chơi để mà uh, mánh khóe để anh em uh, thắng người ta <coughs> thì trên màn hình mọi người đây <coughs> bây giờ một bộ combo của nó đầy đủ cho anh em quấn về bài lá thứ nhất là áo quần và ví anh em nhìn trên màn hình nha áo quần ví và mắt luôn nha đó anh em nhìn cái bộ combo này rất là rất là là, là, là hợp lý nha anh em nha ví anh em vẫn có thể đổ bài được nè đây gọi là ví đổ bài anh em nha bên mình à, có khá là nhiều mẫu khá là đẹp anh em nha có tha hồ mà lựa chọn đó ví thì rất là nhiều ngăn <coughs> rất đẹp anh em nha đó rất tiện nhiều ngăn lắm đó. mới luôn trong hộp luôn nha anh em đó và nó đều sạc à, qua dây sạc hết nha anh em ha ví này bao cho anh em quýnh được à, tầm trên 3 tiếng đồng hồ nha anh em nha còn <coughs> quần cũng vậy áo nó cũng vậy thì bây giờ anh em xem video thấy ờ, hay hoặc là có thắc mắc như thế nào hoặc là muốn uh, có những cái uh, ý kiến bình luận như nào thì anh em nhớ bình luận dưới video hoặc là chia sẻ một cái đăng ký kênh một cái uh, chia sẻ một bình luận cho anh em để uh, đó động lực cho cường để làm nhiều video hơn <coughs> cho anh em thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách uh, cái áo đổi bài trước đi đó thì bây giờ đây là bài lá bình thường anh em nha mình sẽ bài lá bình thường mình sẽ bỏ một con uh, hai con này vào còn con đây mình sẽ bỏ cái à, ách xì và cái già đó anh em nha đây cho anh em xem thì bây giờ mình sẽ cho, ờ, bỏ một cái áo đổ bài trước nha anh em đó anh em thấy không rất nhạy luôn rất nhạy khi mà anh em anh em muốn mặc áo anh em chỗ bài ra trả bài này. đây gọi là áo đổ bài nha anh em đó nhanh lắm anh thấy chưa không đưa vào là đẩy ra đưa phát đẩy ra nè đó đưa phát đẩy ra đưa phát đẩy ra anh em thấy chưa rất nhanh rất nhanh này, này nha anh em không lấy lấy bài ra anh em lấy ra rất đơn giản nha nó sẽ có một cái ờ, cái nút đẩy bài đó đây là cái nút đẩy bài đó khi nào anh em không, không chơi nữa anh em đẩy ra đây anh em cho bài vào và anh em cháo đây cái già này anh em cái xì thấy không rất là nhanh đó còn anh thích lấy đẩy ra ok rồi <clears throat> tiếp đến là ví đổ bài thì cái ví này dành cho tất cả thanh niên đó rất đơn giản ví xài cực kỳ đơn giản luôn anh em nha bây giờ mình sẽ lấy hai cây bất kỳ đây đi đi cái bốn anh em nhìn nha mình sẽ ngửa bài cho anh em nhìn thôi ngửa bài cho anh em nhìn đó anh em thấy không rất nhạy luôn đưa vào là ra này. đưa vào ra anh em thấy chưa đó cứ đưa vào là ra thôi cực kỳ nhạy luôn anh em nha đó anh em thấy chưa đó anh em không chơi anh em bấm ra đó rất đơn giản ví cực kỳ đẹp đó Quý có khá là nhiều ngăn anh em nha đó anh em có thể bỏ được uh, tiền và bị thư rất là nhiều chứng minh đồ này nữa nói chung là ví như một cái ví da bình thường rất dễ, dễ thương rất hâm rất đẹp rất hot anh em nha này rất đơn giản một thao tác không anh em ngồi trong sòng mà anh em để thế này anh em chỉ cần đưa nhẹ phát là ra thôi đó như cái bài như thế này anh em chỉ cần đưa nhẹ là ra anh em thấy chưa đưa nhẹ là ra đưa nhẹ là ra thôi đó rất đơn giản anh em nha rồi tiếp đến là anh em cho anh em xem đây cái quần đổi bài anh em nha đây là cái quần đổi bài anh em nhìn nè rất đơn giản nha đây cái bốn bít nè ri cơ nè bốn bít nè ri cơ nè bốn bít nè ri cơ nè thấy đơn giản không anh em rất rất đơn giản anh em nha đó anh em không chơi thì bấm bài ra đó và bên cường còn cung cấp cho anh em tất cả các dòng máy đánh bài đó xì dách xì tố à, bên sập xám tiến lên ba cây đó thì à, kể cả những cái kính đánh bài đó kính này thì đánh đánh bài kính nha anh em nha và có cung cấp cho em tất cả các bài lỗi của công ty thì uh, anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh để cho cường có nhiều cái động lực làm những video mới nhất để gửi cho anh em xem và mọi thắc mắc thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn và hỗ trợ anh em cách tốt nhất anh em nhé rồi xin chào anh em nha